Đây là lời căn dặn của bác trong bài nói tại Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc ngày 1 tháng 5 năm 1952, đăng trên báo Nhân dân số 57 ngày 8 tháng 5 năm 1952. Trong bài nói chuyện, bác đã nêu ra mục đích của việc thi đua là tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Bác cũng nêu ra tình hình thi đua, những ưu khuyết điểm trong quá trình thi đua, nội dung thi đua, cách thi đua, mức thi đua và bác kết luận về ý nghĩa của việc thi đua Thế là thi đua tăng cường đoàn kết mà đoàn kết đẩy mạnh thi đua. Đoàn kết ấy là đoàn kết thật sự và rất chặt chẽ. Sau khi chỉ ra thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực, bác kết luận thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thi đua chẳng những bồi dưỡng tinh thần đoàn kết và tinh thần yêu nước của dân tộc ta mà lại làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lao động ở thế giới. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Có thể thấy, quan điểm thi đua là yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng truyền thống của lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam, đó là lòng yêu nước, ý chí quật cường của con người Việt Nam người đã lấy thi đua làm động lực phát huy lòng yêu nước qua phong trào thi đua bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng những hành động cụ thể trong lao động sản xuất và chiến đấu, Ngược lại, lấy lòng yêu nước thúc đẩy phong trào thi đua. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công. Từ đó phong trào thi đua đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã từng nhấn mạnh quân đội sẽ luôn là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 10. Qua phong trào thi đua đã động viên, cổ vũ các đơn vị, các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, biên giới, biển đảo đang ngày đêm kiên cường, bám trụ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên biển và ngư dân kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ta. Ngoài làm tốt công tác nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quân đội của chúng ta cũng đã là lực lượng chủ lực nòng cốt trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, vân vân. Đặc biệt trong suốt thời gian phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Thực hiện lời bác dạy, toàn quân xuất hiện ngày càng nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực công tác, trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện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 ngày 1 tháng 5 năm 1904, ngày sinh của đồng chí Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 1 tháng 5 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký xác lệnh 47SL về tổ chức Bộ Quốc phòng, Tổng Chỉ huy gồm Bộ Tổng Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Tình báo, Văn phòng, Cục Quân huấn, Cục Thanh tra, Cục Dân quân. Ngày 1 tháng 5 năm 1947, ngày thành lập Cục Dân vận Tổng cục Chính trị, Cục Dân vận là cơ quan tham mưu giúp Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về công tác dân vận cấp chiến lược trong toàn quân. Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành trong và ngoài quân đội, sự đùm bọc chở che của nhân dân, Cục Dân vận đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tiến hành công tác dân vận, góp phần hoàn thành tốt công tác đảng, công tác chính trị và công tác dân vận của đảng trong quân đội đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ của Cục Dân vận và ngành dân vận, binh địch vận toàn quân đã phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, viết nên trang sử truyền thống, trung thành, sáng tạo, nhân nghĩa, đoàn kết, hiệp đồng, hy sinh, chiến thắng xứng đáng với danh hiệu cao quý, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Công tác dân vận đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị và nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngày 1 tháng 5 năm 1951, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi anh chị em cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc nhân ngày quốc tế lao động. Ngày 1 tháng 5 năm 1959, thành lập Trung đoàn 919, Trung đoàn không quân vận tải đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự kiện quốc tế, ngày 1 tháng 5 năm 2004, 10 nước Trung và Đông Âu gia nhập mái nhà chung châu Âu, Liên minh EU, bao gồm Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia, Litva, Malta, Sip, Slovakia, Slovenia. Ngày 1 tháng 5 năm 1920, Báo cáo của mật thám Pháp ghi nhận Nguyễn Ái Quốc tham dự meeting kỷ niệm Ngày Lao động Quốc tế cùng nhóm đảng viên xã hội và tham luận trên diễn đàn đòi ngưng gửi người sang thuộc địa. Ngày 1 tháng 5 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc có mặt trong Ngày Quốc tế Lao động diễn ra trên Hồng Trường theo lời mời của Thành ủy Moscow và Ban Thư ký của Quốc tế Cộng sản. Ngày 1 tháng 5 năm 1943, trên báo Việt Nam Độc lập xuất bản tại Cao Bằng, đăng bài kỷ niệm Trần Hưng Đạo của Bác với lời kết Chuyện Trần Hưng Đạo để lại cho ta một bài học Muốn đánh quân xâm lấn nước ta cần hai điều Một là toàn dân đoàn kết, hai là khéo dùng lối du kích Ngày 1 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Ở nước ta lần này là lần đầu mà đồng bào ta, anh chị em lao động ta được tự do đón tiếp ngày mùng 1 tháng 5 Đối với chúng ta, nó là một ngày để tỏ cho thế giới biết rằng ngày này chẳng những là ngày Tết lao động mà nó còn là ngày toàn dân đoàn kết, đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ, đoàn kết để kiến thiết nước nhà, đoàn kết để xây dựng một đời sống mới. Ngày 1 tháng 5 năm 1948, bác ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, trong đó có đoạn Nước ta kinh tế lạc hậu, nhưng lòng yêu nước và trí quật cường chẳng kém ai. Nay muốn tự cấp, tự túc, đi kịp người ta thì chúng ta phải đi mau. Vì vậy, sĩ, nông, công, thương, binh, gái trai, già trẻ, toàn thể quốc dân ta, vô luận ở địa vị nào, làm công việc gì, phải ra sức tham gia cuộc thi đua yêu nước, tức là tăng gia sản xuất. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 14 ngày 1 tháng 5 năm 1951 đăng lời của Hồ Chủ tịch gửi lao động và đồng bào toàn quốc Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 4303 ngày 1 tháng 5 năm 1973 đăng ảnh Bác Hồ thăm một công trình xây dựng cơ bản trong buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 4665 ngày 1 tháng 5 năm 1974 đăng ảnh Bác Hồ thăm xưởng may quân nhu X10. Hồ Chủ tịch góp ý kiến về cách cắt may sao cho nhanh chóng, tiết kiệm trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 5027 ngày 1 tháng 5 năm 1975 đăng ảnh Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 5390 ngày 1 tháng 5 năm 1976 đăng ảnh Bác Hồ thăm nhà máy dệt mùng 8 tháng 3 vào năm 1965 trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 6097 ngày 1 tháng 5 năm 1978 và số 10393 ngày 1 tháng 5 năm 1950 đăng ảnh Bác Hồ đến thăm mỏ than Cầm Phả năm 1959. Tại số báo 10393 có trích đăng di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 6783 ngày 1 tháng 5 năm 1980 đăng lời dạy của Hồ Chủ tịch muốn cho Tổ quốc giàu mạnh phải ra sức lao động, ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 8591 ngày 1 tháng 5 năm 1985 đăng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân đoàn kết